chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tool ờ, đa loát video trên YouTube nhá. Ở đây là chỗ dán đường link. Tool này sẽ tải được tất cả video trên một kênh bất kỳ. Chất lượng cao nhất. Đây, đầu tiên sẽ tìm kênh thì mình sẽ tìm kênh phim nhá, review phim. kéo này qua đây uhm, cách nào nhờ đây mình sẽ tải cái win movie này khá là nhiều view ấy. 3 triệu 2 triệu view mới có 40 video và mình sẽ tải 40 video này trong vòng một nốt nhạc à một click quyển Rồi, ờ, các bạn ấn à, uh, cái nút Atlantic kia để phần mềm xử lý và quét video à, cái tiến trình này sẽ khiến máy khá là đơ máy mình đang đơ đây rồi ok đơ lắm vì nó ờ, tốn cpu đây là mình tua nhanh và mình uh, đây tôi đã quét xong và bạn download về tất cả các video mình chọn độ phân giải là 720p cho nhanh đây là 1080 này 720 này rồi các bạn ấn vào nút download lao và đợi Ok, mình sẽ tua nhanh qua trình tài Thank you. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Win Movies. Hôm nay chúng ta cùng xem một bộ phim của Hàn Quốc mang tên Tập tành làm mẹ. Bộ phim lấy bối cảnh ở một trung tâm chăm sóc sau doing, say we good Don't need no one to tell me how to live just like they would It ain't their business, but they can it, I don't know why Revolve around my life, I clarify Thu chó hoang, người mẹ quay lại nhìn nhưng lại chẳng thấy gì. Ngày hôm sau Kim chuyển lại làm bằng cô, trong thư viện Kim sẽ